chúng con xin phép được uh, nêu câu hỏi đầu tiên ạ. À. Dạ. Kinh vô ngã tướng có câu sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn lui lại trạng thái này nữa. Dạ xin thư, sư vui lòng giải thích chi tiết. Dạ xin đa tạ. Ờ, đó là cái ờ, nhận thức của bậc thánh ngay sau khi mà chứng quả la hán mình còn phàm thì từ vô thủy luân hồi mình chưa bao giờ có được một cái nhận thức như vậy về bản thân nhưng mà khi một cái vị mà họ đã chứng quả la hán thì ngay khoảnh khắc đó vị đã biết rằng kể từ bây giờ không còn tái sinh nữa phạm hạnh đã thành có nghĩa là cái chuyện tu học ấy, ờ, đã hoàn mãn ờ, ờ, gánh nặng đã đặt xuống nghĩa là gánh nặng phiền não và cái gánh nặng tái sinh ấy, không còn nữa đây là kiếp sống cuối cùng vì đó chỉ giống như là ngồi chờ đủ duyên rồi ra đi ngọn đèn nó hết dầu nó không có cháy nữa con thuyền nó không còn có thể dông rủ trên cái biển đời tử sinh nữa bây giờ nó lên bờ nó nằm chờ mục rã thì cái cái cái đoạn đó, đó cái đoạn đó nói lên cái cái cảm nhận cái nhận thức của vị la hán về bản thân mình Vậy dạ, là xong câu một rồi dạ chúng con tri ân sư dạ con xin đọc câu hỏi kế tiếp Dạ thưa sư, một nhà sư có được phép vào phòng thể dục công cộng không? Và khi con thấy thì con có chút không hoan hỷ như vậy có phạm tội bất kính không? Dạ kính kính thưa sư giải thích và con kính tri ân sư. Ở trong luật tạng ấy, ở trong luật tạng Đức Phật ngài có dạy bốn cái pháp gọi là bốn pháp dung hòa gọi là tiếng Pali gọi là là Mahapadisattham á bốn pháp dung hòa những, cái điều nào mà đức thế tôn ngày chưa có cấm bởi vì thời ngài không có thời ngài không có thì thời ngài không có cấm có những điều ngày chưa có cấm nhưng mà mình xét thấy rằng nó không có nên thì mình nên tránh có những điều mà ngài không có cấm nhưng mà nó không có đi ngược lại cái, cái luật đạo luật đời thì ok thí dụ như thời đức phật không có chuyện ông xuyên đi máy bay ngài không cấm nhưng mà bây giờ mình xét thấy chuyện nó cũng có gì kỳ thì đi ok Đấy vậy, vậy là bốn điều được nhất là ngày chưa có cấm nhưng mà thấy nó không nên thì mình nên tránh điều thứ hai ngày không ngày chưa có cấm nhưng mà thấy nó ok không trái luật đạo không trái luật đời thì mình có thể uh, tùy duyên thứ ba là ngày chưa cho phép nhưng mà à, mình xét thấy so với luật đời luật đạo thì nó có cái chỗ nó hơi kỳ kệ nó không có chỗ nó có chỗ nó hơi bất, bất ổn không? thì mình nên tránh cái điều là ngày chưa cho phép nhưng mà mình thấy là xét luật đời luật đạo nó ok thì có thể làm như vậy thì bốn điều này nói gọn là nó có hai thôi tức là điều nào mà dầu ngày chưa cho phép hay là chưa cấm nhưng mà xét lực đời lực đạo mà thấy nó ok thì mình có thể tùy duyên còn điều nào ngày chưa từng nhắc tới để cho phép hay là cấm chế nhưng mà xét lực đời lực đạo nó không có được tốt thì nên tránh đó là phần 1 phần 2 đó là giới lực của Đức Phật ờ, có tới mấy trăm điều dành cho tăng ni ha, tăng 20 227 ni 311 nhưng mà ừ, cái sở hành của phạm phu thì nó nó, nó vô số cho đến ngày cấm sao cấm cho hết cho nên đó là toàn bộ tặng luật gom lại là chỉ có hai thôi một là cái gì mà đức phật chính thức nhắc đến trong mấy trăm giới của tỳ kheo dứt khoát là không có bị tỳ kheo không có vi phạm ờ, cái đó gọi là panyati quý na giá nhưng mà nó có trường hợp thứ hai gọi là lô cả quách chá quý na giá có nghĩa là có những cái điều luật tuy không có chính thức nằm ở trong những cái giới cấm nhưng mà nó bị nó nằm ở trong cái phần gọi là lô cả quách chá có nghĩa là nó có thể trở thành đó là cái bia cho thiên hạ nhắm bằng thì trong trường hợp đó bị tăng ni nên tránh à, đó là xong câu hỏi hai dạ dạ yeah, ờ, uh, Xin thưa sư, phần 2 của câu có hỏi đó là khi mà con thấy như ờ, thấy như vậy đó, thấy cái một vị sư mà vào phòng tập thì con có chút không hoan hỷ, như vậy có phạm tội bất kính không ạ? À? Uhm, trong uh, tôi không có giải thích nha, tôi chỉ kể câu chuyện thôi. Là trong chú giải trong chú giải đó, commentary của của của uh, kênh tạng có kể câu chuyện một ông thiện nam buổi sáng thỉnh chư tăng đến nhà cúng dường cúng dường rất là cung kính từng vị và từng vị ông chăm sóc thức ăn nước uống rất là cung kính không có phân biệt vị nào hết đó là buổi sáng nhưng mà buổi chiều có một vị đến nhà ông mượn cây cuốc để làm việc thì ông mới lấy cái chân ông ông hất cây cuốc ông nói đây này chị lấy về chị dùng ông lấy cái chân ông, ông hất cây cuốc chỗ không có đường tay tại biết vị đó không có giới ừ. thì trong trong trong đó mới giải thích là buổi sáng khi mà ông cúng dường ấy là ông cúng dường ấy, bằng cái chủ ý là nhắm đến phước điền tăng bảo này. nhưng mà buổi chiều đó thì ông chỉ nghĩ đây là cái quan hệ giữa cá nhân với cá nhân này. tôi không có nể anh ừ, tôi biết anh là không có đáng để tôi kính nể thì ok đâu có luật nào cấm người cư sĩ ừ, không có luật nào cấm người cư sĩ ừ, bày tỏ ừ, ừ, cái, cái, cái cảm nhận cảm xúc của mình trước một cái vị tăng mình mình bất kính trong luật chưa tăng với nhau thì bắt buộc bây giờ vị nhỏ hạ phải tôn trọng người lớn hạ dầu vị lớn có bày hài cách mấy nữa khi nào tăng xử là tính nhưng mà khi tăng chưa đem ra mà xử thì nhỏ hạ phải tôn trọng lớn hạ chứ mình trong quân đội vậy đó trong quân đội phải có cái gọi là quân phong quân kỹ quân giai ngạch trật rõ ràng nhưng mà cái quan hệ với cư sĩ và nhà sư thì là khác bởi vì họ mình kêu họ cư sĩ cho vui thôi cho họ thích thì họ làm cư sĩ mà họ không thích thì họ không là cư sĩ họ thích thì họ chào không thích thì họ không chào cái chuyện chuyện bình thường dạ, chuyện bình thường mình không trách được họ dạ đại khai vậy dạ chúng dạ, con tri ân sư dạ con xin phép được đọc tiếp câu hỏi kế tiếp dạ thì có hai câu hỏi thì nó nó gần gần như nhau thì con xin nêu hai câu hỏi một lúc dạ Dạ thưa sư, trong cuộc sống con cảm thấy người thường nghĩ cho người khác thì hay gặp chuyện thiệt thòi, thường bị ức hiếp. Vậy theo tinh thần Phật giáo, khi gặp chuyện thiệt thòi có nên chấp nhận và buông bỏ hết không? Có trường hợp nào nên đấu tranh hoặc được đấu tranh vì lẽ phải không? Con xin cảm ơn sư. Dạ câu hỏi thứ hai cũng có nội dung cũng khá là gần như câu hỏi thứ nhất. Dạ thưa sư, cho con hỏi buông bỏ theo tinh thần Phật giáo, theo tinh thần Phật Pháp, có phải là mình mặc kệ và không phản ứng lại bất cứ điều gì không? Dạ. À, tôi trả lời cái câu số 2 trước. Ừ. Trong kinh có một câu thế này. Con rắn nó giàu nó có tu cách mấy đi nữa nhưng mà thỉnh thoảng nó cũng phải biết khè, nó phải biết phì chúng thôi người ta tưởng nó là dây dây rồi người ta đem củi thì nó cũng kẹt Thầy kịp không mình nó cắn nhưng mà mình là cũng cũng phải khè khè chút mình không nên mình bò mình trường tránh chỗ khác chứ để người ta đầy đó dù dập mình thì quan uổng lắm đúng không quan uổng lắm cho nên là không cắn à, khổng tử có nói là lòng hại người không nên có nhưng lòng đề phòng thì không nên không Đấy, trở lại câu thứ hai rồi trở lại câu thứ nhất à, một trong đời này có hai hạng đó là một chỉ có hai hạng mà mà mà mà sống ngược dòng đời đó là một là bồ tát có cái lòng cầu phật đạo vì cái lòng thương chúng sinh xem muôn loài là giống như máu mũ của mình cho nên không có, có cân phân tính đó tính toán so đo ừ. hạng thứ hai là bậc thánh dạ, bậc thánh vì cái lòng thứ nhất là lòng không còn phiền não thương ghét nữa chỉ có lại bi thôi thì cái này chỉ có hai bậc này thì mới có thể gọi là tự tại giữa dòng đời như là người mẹ mà sống giữa một bầy con hư giữa một đám con bị tâm thần chỉ có hai hạng này thôi Bồ Tát và thánh nhân thì giống như là một bà mẹ mà sống giữa đám con bị tâm thành vậy nó nó cào cấu nó giật tóc nó đấm đạp thì mình tránh đường tránh à, chứ còn không có dặn mà nếu mình nhắm mình không phải là hai hạng này thì mình cũng coi thu xếp mà tránh tránh không nhất thiết trường hợp nào cũng đối mặt nha không có nhất thiết trường hợp nào cũng đối mặt nhớ cái đó rất là quan trọng và một chuyện nữa trong trong trường hợp mình bị thiệt thòi bị nhất là bị người ta lợi dụng không bị người ta lợi dụng thì mình cứ nhớ cái này thứ nhất mình có giá trị gì đó người ta mới lợi dụng phúc thay cho kẻ nào sống ở đời còn có cái để cho cuộc đời nó lợi dụng sợ nhất là sống ở đời mà không có gì để cho chúng sanh nó lợi dụng nghĩa là mình vô dụng không chỉ có hạng vô dụng thì mới không bị người ta lợi dụng tuy nhiên đạo phật là từ bi với trí tuệ song hành thương nhưng mà không có để đời nó chà đạp với mình nhớ thế này mình phải biết quý cái thân mạng này để mình tiếp tục mình tu bởi vì thân người khó được chánh pháp khó gặp thứ hai mình phải biết quý thời gian thời gian tu học nó hiếm lắm không thân người khó được cho nên cái thời gian của thân người cũng khó mà bây giờ mình phải tiếp xúc với những người mà cứ làm cho mình mất thời gian thì nó không có đáng không ok tôi không giận anh à, tôi không giận anh à, tôi tôi tôi là một bà mẹ à, và tôi nhìn anh giống như đứa con tâm lành nhưng mà có điều vì tôi thờ phật và tôi tôi tôi tôi tôi, tôi coi trọng cái thời gian tu học của tôi cho nên anh tấn công tôi tôi không giận nhưng mà tôi sẽ không có mất thời gian với anh nữa không tôi không mất thời gian với anh nữa tôi kiếm chỗ tôi tu không thì đó là câu trả lời của tôi còn cần tôi tùy hỷ các vị có muốn theo không thì mặc ok xong rồi dạ chúng con tri ân sư dạ con xin phép được đọc câu hỏi kế tiếp. Dạ, Bạch Sư cho con hỏi, khi về già, không chồng, không con, không có kinh tế, vì không muốn làm gánh nặng cho người khác, con muốn ra đi sớm bằng bằng cách tự tử có được không? Yeah. Dạ. Tôi mới vừa nói, chánh pháp khó gặp, thân người khó được. Nếu là tôi, thôi bây giờ tôi nói tôi đi, tôi nói tôi đi, không? tôi nói tôi còn cái chuyện các vị có muốn theo không thì tùy ờ, một là có muốn theo không thì tùy không để hỏi thầy khác không tôi tôi trả lời theo kiểu tôi đó trường học của tôi khi mà tôi hiểu được chánh pháp có gặp thân người khó được Đấy, bị cái người mà hỏi câu này dứt khoát là phật tử Đấy, cái người hỏi câu này là dứt khoát phật tử mà nếu là phật tử ờ, mà không lý nào không biết cái câu là chánh pháp có gặp thân người khó được thì ờ, tôi sẵn sàng đi ăn mày hoặc là tôi đi bán vé số hoặc là tôi đi bưng bê nếu mà ta che tôi tôi đi bán vé số hoặc là tôi đen hại để mà tôi về tôi sống chánh niệm tôi nghe pháp tôi coi cái chùa nào từ bi ấy. tôi đến tôi tôi không muốn làm phiền chùa đâu tôi chỉ cho tôi ngồi bật thềm tôi nghe kinh là tối tôi vui chui xuống gầm cầu tôi ngủ cũng được à, chùa thương cho ngủ chùa không thương thôi tôi ra chùa gầm cầu nhưng mà tôi không có quỷ cái thân này mà tôi dùng cái thân này để mà tôi chiêm nghiệm những giây phút cuối đời bởi vì cái cơ hội làm người mà biết Phật pháp nó cực hiếm hiếm lắm bây giờ các vị có chết rồi mình đầu thai để làm gọi là, là dương tôn công tử tiểu thư quê cát mà không biết phật pháp thì còn tệ hơn là một cái bà già mà cái xịt cái sụi mà biết phật pháp nữa. nhớ nếu mà mình tin phật không tin thôi không tin thì thôi Nhưng mà nếu mà tin phật thì hãy nhớ rằng thà là một bà già xích sụi mà biết Phật pháp còn hơn là làm cô chiêu cậu ấm mà không biết Phật pháp mà nếu như vậy thì mình nên là thà đi bán vé số tèo răng mày rồi đủ sống thôi rồi về sống chánh niệm ừ, cứ theo dõi hơi thở hoài chờ chết thì đó là tôi trả lời theo quan điểm của tôi còn các vị có theo không thì tùy dạ rồi xong dạ con xin đọc câu hỏi kế tiếp thì đây cũng là một của một vị là cũng dạ con xin được phép dạ thưa sư cho con hỏi tại sao con cũng biết làm thân người rất khó gặp được Phật pháp lại càng khó hơn à, được nghe sư giảng con cũng có chút hiểu biết nhưng sao con cũng chưa thực thấy khổ để mà ráng lo tu tập mặc dù có tu chút nhưng mà vẫn còn giải đãi còn mê xem phim à, cũng biết nó là sẽ cản trở việc thiền của mình và con cũng không biết tận dụng cơ hội này để tạo nghiệp lành kiếp sau sao okay, con okay. còn dạ dạ bác dạ, hiểu hiểu hiểu rồi, dạ, dạ dạ đã đã dốt còn hỏi dài nữa ừ à, ờ, nó như thế này ngày xưa đó cách đây khoảng chừng vài năm về trước mấy câu này tôi tôi tôi, tôi nói dài lắm bây giờ tôi nói ngắn thôi thiếu duyên giải thoát như trâu như bò uống nước đục vậy đó tức là không có biết nước trong nó có thiệt ở đời không tôi nói hơi nặng ờ, thiếu duyên giải thoát thì giàu có ai sống trong chùa đi nữa đó thì cũng không có thiết tha chứ nếu mà có duyên giải thoát nhìn người già người bệnh nhìn xác chết nhìn đám ma không đủ rung hay sao mà mà nói rằng không thấy đời là khổ sống chánh niệm một chút chỉ cần bỏ ra một ngày thôi một ngày thế bỏ ra một ngày thế theo dõi cái thân tâm này không coi coi nó có phải là một của nợ nó là một cái của nợ hay không không rồi bỏ ra một ngày mình nhìn quanh thiên hạ cuộc đời này có đáng sống không có ai đáng để mình chung đụng không người không có người nào đáng cho mình gần, gần gũi gặp gỡ hết cho dù đó là minh sư đáng kính thì họ cũng để cho mình học đạo chứ còn ở gần là khổ tôi nói thẳng luôn bữa nay tôi nói quỳnh tẹt luôn không có người nào đáng để mình sống gần hết minh sư thiện hữu rồi tới mình học đạo họ mình về sống mình mình đó là cái khổ khi chung trả đừng nói vợ chồng cha mẹ con cái bạn bè còn nói về cái thân này nó thân tâm này mình sống chánh niệm một chút đi thì nó khổ nó toàn tập thì nếu hai cái này mà mình vẫn không đủ duyên thấy mà mình thì thì thôi cạn lời tôi khô máu với người này nghe tôi không có không có cơ hội tôi không có hứng thú để nói chuyện người đó bởi vì đám ma rồi ờ, xác chết rồi người già người bệnh nó bài đầy ra đó mà nói rằng vẫn không thấy không đủ sợ đó thì cạn lời ok đọc dùm tiếp tiếp tục khác dạ dạ khi người chấp thuận để bác sĩ gây tử vong cho người thân tàn tật đau đớn vì bệnh nan y kỳ cuối thì đối với Phật giáo có tội không thưa sư? À, nó có trường hợp thế này là bên ờ, Việt Nam ở mấy xứ ờ, châu Á thì tôi không có rõ nhưng theo tôi biết ở Âu Mỹ nó có trường hợp là khi người ta còn trẻ còn khỏe còn minh mẫn ấy, là người ta có người ta phải người ta thương lắm thương nhiều lắm nhiều lắm nhiều lắm người ta nhiều người lắm người ta lúc còn trẻ còn khỏe còn minh mẫn đó là người ta đã có chuẩn bị có giấy tờ đàng hoàng Ờ, là không muốn ừ, kéo dài nếu có bài gì thì xin ờ, trong bệnh viện tự giải quyết la lấy ờ, hoặc là họ ngay trong lúc khỏe khoắn có thể viết tờ giấy là xác nhận là họ không có muốn sống tình trạng thực vật ngay trong lúc tỉnh đó họ có thể viết giấy để xác nhận là mình hiến tạng này hiện đại và trong room này thì cũng có người hỏi tôi ừ, hỏi tôi không phải room này nhưng mà chuyện cái room khác có người nghe tôi giảng cái này hỏi hỏi sư thì nói vậy chứ sư hiến không thì tôi có nói thế này tôi nói rằng tôi không có chính thức làm giấy hiến là vì tôi còn đi lại ở nhiều nơi dạ. mà nhất là ở châu Á mà khi nó nó soát giấy tờ mình thấy tôi có cái hiến mình chưa chắc nó, nó xin trước để, dạ, xin trước mình xin trước bạn thấy mình có hiến đó mình chưa đến mất đi mà nó xin trước cũng mệt cho nên tôi cũng chứ còn tiếc thì mình đã chết rồi tiếc cái gì không? cho nên là khi mà người thân mình đã có cái ý ừ, họ có nói trước với mình là họ muốn đi sớm không muốn bị đầy đọa ừ, trong cái tình trạng mà trọng bệnh nữa nếu mà họ đã nói trước thì bây giờ mình đang có ý để mình bàn với bác sĩ để chính bác sĩ là người à, quyết định không hoặc là mình bàn với bà con tộc họ ờ, thân bằng quyến thuộc thì mình lấy ý kiến đám đông chứ còn riêng tôi thì tôi không có dám tự quyết tôi nói thẳng bà già tôi thí dụ bà già tôi tức là mẹ của tôi đó mà khi như vậy thì tôi sẽ hỏi bác sĩ ừ, tôi hỏi bác sĩ cái hỏi hai câu câu thứ nhất là có cách nào mà để mẹ bớt đau hay không mẹ bớt đau hay không thì ờ, thì bác sĩ sẽ, sẽ cho tôi biết thì thì tôi sẽ hỏi thêm bác sĩ nó có nhưng mà cái cách đó là phải đi Đấy không thì tôi sẽ hỏi ý kiến thanh quyết bà con chứ còn riêng tôi thì tôi không dám bởi vì mẹ mà ví dụ như đó là mẹ ruột thì tôi không dám bởi vì ngay cả cái chuyện mà bấm nút mà thiêu bấm nút là thiêu tôi nếu mà tôi ở trong hoàn cảnh mà bấm tôi không dám bấm bởi vì biết đâu một trong một tỷ bà cụ còn sống thì tôi giết mẹ hay sao à, cho nên không không có bấm bấm nút tôi không dám bấm à, cho nên là đừng có nói chi cái chuyện mà mẹ tôi và người thân của tôi mà Ờ, trong tình trạng quá quả và nhất là với điều kiện khoa học bây giờ thì tôi xin ờ, tăng cường thuốc giảm đau tối đa còn cái chuyện mà họ có mê hay không ấy, thì chuyện của họ ờ, nhưng mà kêu mà, mà, mà quyết định để cho người thân ra đi thì tôi không dám bởi vì đối với tôi đó là sát sanh à, và thứ hai nữa tôi cũng tuy biết đời phù du nhưng mà tôi nghĩ thà trong đợi kỳ tích chứ còn tôi không dám tôi không dám mà là cái người quyết định đưa người thân tôi đi ờ, trong cái ờ, lúc họ không biết gì hết đó là tôi đang nói cái quan điểm của tôi nha bởi vì theo trong luật tỳ kheo á, một vị tỳ kheo không có được phép trực tiếp gián tiếp ờ, đẩy người khác vào chỗ chết kể cả trường hợp gợi kể cả trường hợp gợi ý điều đó tôi đã nãy giờ tôi trả lời theo luật nha ok xong câu rồi đó à, con xin phép được ừ. đọc ừ. câu hỏi kế tiếp Dạ thưa sư, cho con hỏi một vị thánh không có thiền định, nghỉ ngơi bằng cách nhập thiền thánh quả có được không? Không, chuyện đó à, nếu mà vị đó có chứng thiền ấy thì vị đó sẽ nghỉ ngơi cách nhập thiền, còn nếu mà vị đó không có chứng thiền thì vị đó có thể nhập thiền quả bằng cách là à, quay trở lại. Ừ, ở đây cái câu này cũng có hai cái cái, cái, cái, cái nguồn ý kiến trái chiều. Có vị thì nó phải chứng ờ, thiền định rồi mới nhập thiền quả được, nhưng mà tôi biết thì không cần bởi vì thiền quả đây là gì thiền quả đây có nghĩa là nó giống như bên thiền định vậy đó mình chứng sơ thiền thì mình muốn nhập thiền định là mình quay trở lại với cái đề mục của sơ thiền và hôm trước mình chứng sơ thiền đó thì mình sẽ mình, cái tâm mình sẽ chìm sâu trong cảnh giới sơ thiền còn cái thiền quả đó tức là mình cái việc mình quay lại với cái đề mục thiền quán mà mình đã chứng á, nha mà mình đã chứng thì mình cứ mình cứ quán chiếu danh sắc ở đây này thả ra tôi đi vài hơi thôi ra vào ra vào đang thở ra đang thở ra bằng tự thổi thổi lạc đang thở vào bằng thở lạc đang thở ra bằng thở hỷ đang thở vào thở hỷ à, chị chỉ quan sát như vậy thôi là lập tức cái tâm thánh quả nó xuất hiện ừ. có thể là tùy vì đó là sơ nhị tam tứ quả gì đó thì khi cái tâm nó xuất hiện á thì cái, cái cảnh của tâm nó chỉ là niết bàn thôi à, thì vì nó có thể nghỉ ngơi bằng cảnh đó nghỉ ngơi bằng cảnh là lúc đó cái tâm không còn biết cảnh hữu vi cảnh thế gian nữa mà chỉ thuần túy bị cảnh niết bàn ừ thì ờ, có hai ý kiến cho rằng một là phải chứng thiền mới nhập thiền quả được nhưng mà tôi biết theo tôi là đọc tài liệu thứ hai thì đó có lý hơn có nghĩa là giống như người đắc thiền có thể nhập định bằng cái cách quay lại với cái, cái, cái, cái con đường mà mình đã chứng thiền trước đây thì vị nhập thiền quả cũng vậy muốn nhập thiền quả đó là cứ quay lại cái cách nào mà mình đã chứng đạo ấy thì quay lại cách đó thì nhập thiền quả ok xong câu rồi đó dạ chúng con xin tri ân sư Dạ câu hỏi kế tiếp. Dạ thưa sư, con khi có đạt được cái gì đó, con lại thấy tự hào tự đắc. Khi ấy con cần làm gì, tu tập gì để giảm thiểu nó hả? Tu tập gì hết, tu không có làm gì nó mệt. Bình thường không có tu, cho nên mới có câu hỏi như vậy tôi nói thẳng luôn bình thường không có tu hành gì hết không có học giáo lý không có sống chánh niệm cho nên mới hỏi câu như vậy chứ không có đợi tới lúc đó mới, mới tu mà lúc bình thường mình cứ nhớ một là mình sống chánh niệm làm gì biết nấy còn hai nữa là bình thường đó, là hạng người tinh tấn tức là luôn luôn sống chánh niệm còn hạng thứ hai nó dễ vui hơn chút nghĩa là lúc nào cũng nhớ rằng chết chết chết chết chết trước sau gì cũng chết sớm muộn gì cũng chết chết kiểu nào cũng là chết bất cứ ai trên đời này cũng chết không bất cứ ai trên đời này cũng chết sớm muộn gì cũng chết chết kiểu nào rồi cũng phải chết nếu mà thường xuyên nhớ cái đó thì hỏi chị còn cái gì để mình tự đặt xin lỗi nha cái mình đẹp đẹp bằng ai mình giỏi giỏi bằng ai mình khôn bằng ai giới hạnh thiện thì bình định của mình bằng ai trí tuệ chánh niệm của mình bằng ai như con dồi mà tự mà, mà tự đắc tự đắc cái gì trên đời này chỉ có một hạng người duy nhất có tư cách để mà tự đắc tự hào tự mãn tự tôn tự kiêu tự đại thôi đó là cái người không thèm tự đắc nữa cái người không có muốn tự đắc nữa không có khả năng tự đắc nữa thì người đó mới có tư cách tự đắc còn bất cứ ai mà còn thấy mình có chỗ tự đắc thì người đó không có cái gì để tự đắc hết nhớ cái đó tiếng nói hiểu không thấy cái mặt cái của mc này thật sự ok dạ chúng con <laughs> xin tri an sư dạ chúng con được phép đọc câu hỏi kế tiếp dạ chúng con xin phép được đọc nguyên văn dạ nam mô buddha giả nam mô tham giả nam mô sangha giả kính bạch sư giác nguyên trong tinh thần Phật giáo thì cần tu để làm gì và làm gì để tu như một người phàm phu để biết đạo, hiểu đạo, vô vàng tri ân sư giác nguyên. Ừ, câu này thông qua nha. Bữa nay tôi bắt đầu bắt đầu á, bữa nay bắt đầu bắt đầu đúng là bắt đầu kỳ rồi nhưng mà ừ, kỳ rồi là kỳ trước nó nhạt nhòa lắm. Ừ, bắt đầu kỳ trước nó nhạt nhòa lắm. Kỳ này bắt đầu á, bắt đầu là có tôi áp dụng bốn cách trả lời có cách trả lời đó là để qua một bên à, có những người họ hỏi là bởi vì họ hoàn toàn mù tịch không biết gì hết ở tự nhiên ở đâu ngoài đường nghe nó có cái lớp nhào vô hỏi bác sĩ cờ tú cái đó cái câu đó tôi cũng thảy qua bên câu thứ hai tôi nghe có cái mùi của một cái người phật tử đó có cái mùi khói nhang nhưng mà không hề thích học giáo lý nghe có lớp cũng nhào vô rồi hỏi cho người ta biết là mình có tu có học thì cái này tôi cũng đẩy qua một bên và cái câu vừa rồi nằm trong trường hợp đó xin thông qua dạ vâng Dạ, xin đọc câu hỏi kế tiếp ạ. Dạ, dụng ý của Đức Phật khi Ngài đặt thọ và tưởng tách ra khỏi hành khi Ngài dạy về năm uẩn là gì? Con cảm ơn sư. Uhm, cái câu này xích chút xíu này cũng hay bị đẩy qua bên. Nhưng mà nếu mà người hỏi này có học giáo lý thì câu này rất hay. Rất hay. Bởi vì mình phải coi là cái định nghĩa sắc, thọ, tưởng, hành, thức là gì mà nó kẹt chỗ cái người hỏi này không biết họ có biết năm cái này hay không nó khổ như vậy đó này chứ nếu mà họ biết thì tôi trả lời rất là gọn đó là đức phật chánh đẳng chánh giác cho đến một cái chúng sanh thấp kém nhất ai cũng có thọ tưởng hết không ờ, giống nhau hoàn toàn giống nhau thọ tưởng hoàn toàn giống nhau bởi vì đó là hai cái thanh tố tâm lý hai cái thành tố tâm lý này. mà bất cứ ai có cái đời sống tâm thức đều phải có giống nhau hết mà đã là thành tố tâm lý ờ, bắt buộc thành hai thành tố tâm lý tất yếu và người nào cũng giống người nào thì chỉ bắt buộc là tại kể riêng trong khi đó cái hành quẩn là khác cái hành quẩn của đức phật của các vị thánh và cái hành quẩn của các vị hữu học cái hành quẩn của phạm phu ờ, là khác nhau ngang trung khác nhau ngang trung cho nên không thể nào trộn chung được không thể nào trộn chung với cái này được chưa kể trường hợp nữa đó là có những cảnh giới nó có thọ tưởng có những cảnh giới không có thọ tưởng này thế nhưng cảnh giới uh, vô, vô, vô, vô, vô sắc ở trên vô sắc thì họ không có thọ tưởng hành thức chỉ có sắc quẩn thôi đấy ờ, và trong cái tưởng quẩn ấy, thì cũng tùy cảnh giới mà cái tưởng khác nhau có chỗ đủ sáu tưởng cái chỗ nó chỉ có ba tưởng thôi đấy thì cái người mù tịch thì bắt buộc phải học vi a đi làm rồi cái lớp này lớp cho đại chúng muôn phương cho nên nếu mà tôi đào sâu cái là quý vị khùng luôn nha tôi nói là nếu người học a đi làm thì họ không có hỏi câu này còn nếu mà người không có hỏi nếu mà người không có học thì cái câu này tôi có giảng kỹ hơn cũng không hiểu nên tôi chỉ nói vắn tắt thọ tưởng thành thức thì trong đó cái thọ tưởng nó là cái mà ở chúng sanh nào cũng giống nhau nhưng mà riêng cái hành uẩn nó là cái cạnh thiện ác cạnh thiện ác trong tâm thức của chúng sinh và do đó cái hành quẩn ở bậc thánh và cái hành quẩn ở phàm phu hoàn toàn khác nhau và cái hành quẩn ở từng thánh cao và hành quẩn ở từng thánh thấp cũng khác nhau rất nhiều ok xong câu nữa yeah. Dạ. dạ xin con ừ. xin phép đọc câu hỏi kế tiếp dạ diêm ừ. vương quỷ sứ ở địa ngục là hạng chúng sanh gì họ có thọ hỷ là không khi họ hành hạ chúng sanh trong địa ngục có phải là họ hành ác nghiệp không dạ à, nó có hai nó chữa cái câu này nó cũng ờ, có hơi rối phức tạp chút bà con chịu khó coi trong cái quyển là chúng sanh và sinh, thú không cái quyển đó đó của trường đại học uh, ờ, A Tỳ Đàm Rakhang mà nó có hai bản dịch ngày trước tôi dịch trước rồi sau này tôi đi nước ngoài thì ở trong nước có một vị ừ, tên là ngài Thiện Phúc thì ngài có điều kiện in cho nên ngày quyển của tôi có dịch nhưng mà trong phát hành nội bộ thôi còn quyển của ngài thì ngày lúc lúc ngày dịch đã đã có điều kiện in cho nên là ngày dịch xong đem anh luôn cho nên hôm nay trong nước có hai có hai bản dịch bản dịch của ngài thì à, là cái tự giờ tôi quên mất rồi nhưng bản dịch của tôi đó cái tên là chúng sanh và sinh thú ừ. sinh thú ở đây nghĩa là destination là trốn về đó ừ, chúng sanh và trốn về của muôn loài thì trong đó, đó tác giả soạn giả là ngày chưa biết cách các vị tìm xem quý vị vào ở trong ở trong google vì đánh cái chữ đó ha đánh cái chữ là chúng sanh và sinh thú giác nguyên à, à vào trong google ừ, mà sách đó bây giờ không biết có in có in rồi mà không biết còn bán hay không nhưng mà tôi nói giống như tôi quảng cáo thì kỳ quá nhưng mà ừ, biết biết sao giờ ừ, thì cái vị chỉ có cách nói đó bây giờ ờ, trả lời cho nó nhanh không sách thì đọc trong đó còn ờ, trả lời thì chúng sinh mà làm kim dương ấy diêm dương hoặc là quỷ sứ nó có hai trường hợp diêm dương là một loại chúng sinh họ sinh ra ở dưới họ chưa à, họ chưa thích làm việc đó giống như đau phủ trên của của trần vậy đó cho ăn là xử khác còn quỷ sứ thì ở đây nó là một cái loại ờ, giả xoa hoặc là ngạo quỷ ừ. mà do cái tánh thích hành hại người khác cái loại này đó là nó, nó đó là cái loại chúng sinh mà lúc còn mang thân nhân loại vừa có tu mà vừa bất thiện cho nên khi họ chết họ làm một cái loại giả dạ xoa hoặc là làm loại ờ, đạo quý mà gọi là nửa sướng nửa khổ ừ, nửa sướng nửa khổ cứ nghe có lúc ờ, ví dụ như mà các vị hỏi tôi nữa là sao thì tôi nói nửa đây là tùy thế nhưng có những loài có những cá nhân đêm sướng ngày khổ hoặc là ngày sướng đêm khổ hoặc là ba tháng khổ ba tháng sướng hoặc là một tuần sướng một tuần khổ hoặc là ba ngày khổ ba ngày sướng nói chung là năm mươi năm mươi đó còn cái chuyện mà nó dài ngắn thì mỗi người khác nhau phải không khác nhau thì cái loại đó đó nó nó xuất hiện ở dưới nó làm quỷ sức thì dĩ nhiên thì theo đông thì làm thì anh mà hành động xuất xử bằng tâm bất thiện thì đương nhiên đương nhiên anh sẽ gieo nghiệp bất thiện chứ mình đâu có nói là mình hành hạ mình mình trừng trị mấy đứa ác là mình không có tội đâu no. no. nó ác là chuyện của nó nhưng mà mình thích trừng trị nó là chuyện của mình ví dụ như bây giờ hỏi chữ ngư phủ nè thợ săn nè không? thì họ chứ họ kiếm sống họ họ phải sát sinh thì vậy có tội hay không thì mình nói vì kiếm sống thì họ phải sát sinh đó là một chuyện nhưng mà vì sát sinh mà họ phải có tội nó là chuyện khác à, ở đây cũng vậy thì cái ờ, trong ờ, trong chú giải nói đó là diêm dương đúng diêm dương là một loại chúng sinh có quyền lực ờ, nhưng mà họ không họ không có phải là cái người mà ban phát những cái hình thức trừng phạt cho chúng sinh dương phải nha mà tất cả nghe cho kỹ nha tất cả những hình thức trừng phạt như là nó tương ứng với cái nghiệp của đương sự những cái đó nó tự nó xuất hiện chứ không phải là diêm dương nghĩ ra rồi chế tác các công cụ trừng trị tra tấn no, no, no, no, no. cái đó không phải cái đó không phải chỉ vừa có mặt để mà nhìn đó thôi chứ cái người mà trực tiếp mà ra tay hành hạ chúng sinh đó là các là hầu thừa là các là quỷ sĩ trong Bali gọi là nirjapala ừ, gọi là narakapala thì những loại này nó giống như cái loại người mình thích làm quản giáo thích làm đau phủ ừ, nhưng mà với cái ác tâm họ với mang nghiệp ừ. còn riêng về những cái gọi là chảo dầu hoặc là con um, thú này thú kia chó cọp beo rắn rít mà ở dưới mà để nó tấn công các chúng sinh ở dưới đó, thì nó có hai trường hợp một đó là chúng sinh thiệt có loại những loại chúng sinh mà nó là ngạ quỷ đó là giả dạ xoa nó xuất hiện trong hình thức để nó tấn công sinh tội nhân nhưng mà cũng có trường hợp những cái đó là nó do à, cái là cái nghiệp trong Adida gọi nó gọi là sắc quý tiết do nghiệp tạo ừ. gọi là câm nó cháu tú rupa thủ tế ủ tu có nghĩa là sắc quyết tiết do nghiệp tạo nghĩa là những cái đó là do cái nghiệp chúng sanh nó kiến để nó tạo ra những cái hình ảnh đó những cái, cái hình tượng đó nên chúng sanh chịu khổ thôi kể xong câu trả lời dạ chúng con xin tri ân sư ừ. dạ con xin phép đọc câu hỏi kế tiếp dạ xin sư cho con hỏi vô minh duyên hành là những ham muốn ý muốn từ ham muốn sanh ra ái dục đạt được cùng không đạt được dẫn đến phiền não cùng khổ đau vậy khi tâm nhận biết ý muốn sanh khởi và để nó tự diệt hoặc quán trở về chánh niệm vậy thì có phải lúc đó hành giả đã không còn vô minh hay không hay đó chỉ là một cái biết nữa mà thôi dạ xin hết à, cái người này đó là mù hoàn toàn dốt nát mù tịch về a tỳ đàm đặc biệt là về cái giáo lý duyên khởi và tôi chỉ có thể giải thích ờ, cái bài phương trình cho một cái người đang học lớp 9 lớp 12 chứ không thể nào tôi giải cái bài phương trình cho một cái người lớp 1 được đừng có trách tôi bởi vì cái này khi mà người này nói vậy là người này hoàn toàn mù tịch không biết a thì đàm là cái gì và cũng không biết 12 viên khởi là cái gì người này ba chớp ba nhán gọi là cũng nói, nói là nào là vô minh viên hành chứ không biết vô minh ở đây là cái gì mà hành đây là cái gì nghe tôi đã nói mấy năm trước mấy cái này tôi sốt sắng lắm bây giờ thì không tôi nghe cái bùi tanh tanh là tôi, tôi không có nói nữa bây giờ muốn cái gì nếu mà thật lòng cầu học thì giờ vào mua thành cho bằng được cái cuốn gọi là giáo lý a thì đàm a thì đàm mà quyển mới ra đó ừ quyển một quyển hai chúng tôi gom chung là nó có cái phần là giáo lý duyên khởi đó à, nếu thật lòng có lòng cầu học còn nếu mà vẫn tiếp tục làm biến học giáo lý mà cứ đi hỏi mà học lớp 2 mà đi hỏi phương trình hỏi ba cái hàng đẳng thức hỏi ba cái ba phương ma trận khai căn gì đó thì xin lỗi mà đừng làm mất thời giờ người khác rồi hỏi tiếp câu khác nhé dạ dạ con xin đọc câu hỏi kế tiếp dạ con kính đảnh lễ sư ạ à con xin có câu hỏi về việc thực hành thiền là khi con ngồi, con thả lỏng thư giãn, con quan sát tâm mình giống như rỗng không, bất kỳ đối tượng thân thọ trạng thái tâm nào sinh khởi, tâm chánh niệm đều nhận biết và đối tượng nó mất. Con cảm nhận được nó như mạng nhện, tâm chụp bắt đối tượng rồi là rồi, quay rồi. vào trong dạ rồi rồi rồi rồi đừng đọc nữa cô em cô, cô mc nè cái cô, cô host làm ơn đọc đọc lâu lâu liếc tường cái nha lâu lâu liếc tường cái từ cái phản ứng của tôi ra sao có những câu hỏi nó dài quá mà tôi đã biết họ hiểu họ hỏi cái gì họ là ai nha nó lâu liếc tường cái nha rồi cái người hỏi câu này hoàn toàn không có biết gì về cái giáo lý bốn điểm xứ làm gì có chuyện mà thiền mà giữ tâm không không là cái gì hả phải biết họ thân quán là tu cái gì họ quán là tu cái gì của đằng này mù tịch cái này cái là tôi gọi là đạo phật đồng bóng và các vị không hề là phật tử các vị là chỉ là con nhang chỉ là nô lệ cho tăng ni thôi nha nếu có lòng cầu học thì làm ơn kiếm dùm cái bộ gọi là kinh nghiệm tuệ quát hoặc là cái bộ pháp hành thiền tuệ của ngày ngày ngày hộ pháp chùa viên không đó. học lại từ đầu nha yeah chứ còn mà các vị ngay lúc các vị đặt câu hỏi là các vị đã không biết tứ niệm xứ là cái gì cũng không biết thiền định với thiền tuệ nó ra làm sao mà Việt Nam mình cái loại này nó nhiều vô phương nó nhiều vô thiên lũng nó nhiều vô kể nha thì cái mất thời gian dẹp yep. xin đọc câu khác yeah. Dạ. dạ dạ kính sư cho con hỏi à, sư có thể cho con biết đề mục tu tập khi ngồi thiền cho người thân nữ đang muốn giảm tính nhút nhát hay sợ hãi dạ con xin cảm ơn nhút nhát nó có nhiều ờ, cái câu này đúng là dẹp luôn này nhút nhát nó có nhiều lý do cho nên không thể hỏi thì sẽ cho địa mục nào cái câu này cũng tào lao nha nhút nhát nhiều lý do à, sợ ma nè rồi sợ chết nè hoặc là thói quen từ nhỏ giờ không quen ở một mình nè thì tôi chỉ chốt là một câu thôi cái người sợ sinh tử người biết sợ sinh tử biết nghĩ đến tuổi già biết nghĩ đến chuyện xa đọa thì không có cái chuyện mà sợ lắc nhắc người sợ lắc nhắc là người không có coi sinh tử là đại sự không coi cái chuyện siêu đọa là đại sự mà người này không có chuyện gì để bàn dạ rồi đọc tiếp dạ vâng dạ kính thưa sư trong quyển kinh nghiệm tuệ quán con đọc phần những điều kiện ngoại tại làm cho công phu tuệ quán tiến triển hay lui sụp con có thắc mắc một ý trong mục nhân sự thích hợp à, đây là trích ra trong trong hoặc kết ở một trú xứ mà sự tu học của ta bị sụt giảm thì dầu phải ra đi ngay trong đêm cũng phải đi thậm chí có trường hợp được phép không từ giả sư cho con xin hỏi đó là những trường hợp nào thưa sư trước hết à, cái đoạn đó, đó là nằm ở trong bài kinh khu rừng quán Apattasutta ở trong Trung Bộ Kinh nha cái người nào hỏi đó, biết, biết chữ không vào Google đánh cho chữ Trung Bộ Kinh tìm đến bài kinh khu rừng à, bài kinh khu rừng nó là nó Trung Bộ Kinh gồm có ba phần thì nó nằm trong cái phần một ấy kinh khu rừng trong đó nói rất rõ cái chuyện ở đâu à, mà cái, cái đời sống tâm linh mà nó không có phát triển được thì mình phải ra đi kể cả trường hợp cần thiết khỏi xin phép luôn à, có những cái xin phép ta cũng không cho à, thì bây giờ bắt tôi phải kể cụ thể thì tôi chưa kể tôi, tôi nói rằng đây là một câu hỏi rất là dốt đó là trường hợp nào 800.000 trường hợp ví dụ như là bây giờ mình là tăng ni à, mình ở sư phụ mà mình thấy cứ bắt mình làm quần quật quật quật làm tối ngày cứ là tụng niệm bái sám ờ, tụng đám riết ví dụ vậy ví dụ vậy thì mình xin ba lần tám lượt mà không được thì mình cũng phải giọt chứ bây giờ mình cứ ngại này ngại kia rồi mình đem chôn vui của đời mình mình thấy sao Đấy. hoặc là ở nhà với cha mẹ nếu mà mình thấy mà mình bỏ mình đi tu mà cha mẹ vẫn có người lo vẫn ok thì bật bộ trường hợp đó tôi nghĩ là nếu mà mình dốc lòng cầu đạo thì mình phải dọt thôi chứ con hỏi trường hợp nào trên 18 tuổi mà đi hỏi trường hợp nào là trường hợp nào nhiều khi cả cha mẹ vợ chồng thầy tổ bè bạn tất cả nằm hết mình thấy nếu mà thật là mình có lòng mình cầu đời vậy thôi thì tôi nghĩ phải dứt khoát chứ còn mà thân người khó được chánh pháp có gặp mà cứ sợ người này buồn sợ người kia la đó thì đi chết đi nha đọc cho một câu hỏi khác dạ vâng dạ bạch sư có năm điều người nữ không thành tựu được trong đó có việc trở ừ. thành đại phạm thiên con muốn xác định là người nữ vẫn tu chứng được thiền định khi đắc thiền và giữ được thiền chứng đến khi mệnh chung trở thành phạm thiên bậc hạ trong ba bậc thượng trung hạ có ừ. phải không thưa sư ok à, cái này nó vắn tắt thôi cái này nó tắt tức là không bao giờ có cái chuyện một cái người nữ mà có anh nào dù nó vô duyên quá sẽ có những người chết mà nó chết cái uh, không bao giờ có chuyện một người mà mang có được 32 tướng tốt mà lại là người nữ ví dụ như vị chánh đẳng giác không bao giờ vì sao vậy vì anh muốn trở thành một cái vị mà có 32 tướng tốt anh phải là người nam anh mới đủ 32 tướng tốt đúng không một chuyện chuyện thứ hai như vậy thì chánh đẳng giác không bao giờ là nữ tu đến mức đó là tự nhiên cái nữ tánh tự động biến mất thứ hai tu đến mức độ nào đó thì cái nữ tánh biến mất và ví dụ như làm diễn đương dương chẳng hạn thì đến mức độ đó là mình chỉ ở trên thiên hạ mà nữ lúc nào cũng phải dưới một người dù anh là nữ nào nên anh phải luôn luôn anh phải lép trước một người đó là chồng của anh bạn trai của anh chỉ riêng cái người nam là họ mới có thể ở vị trí cao nhất trong vũ trụ Thấy không cho nên có những cái ngay ngoài vị sau đây mà không có lẽ là người nữ này một là chánh đẳng giác rồi hai nữa là gì độc giác thứ gì nữa là gì dưỡng lưng vương rồi ai nữa ai nữa thì thích để thích thiên, thiên vương ờ, thiên chủ của một cõi trời đó thiên vương thiên chủ một cõi trời không thể nào là nữ rồi ai nữa ác ma thiên tử rồi ai nữa đại phạm thiên rất nhiều rất nhiều vị mà tôi rất lấy làm ngạc nhiên là tại sao không có đọc để biết đại phạm thiên là cái gì thì ở trong trong trong trong trong trong trong trong trong trong trong trong trong trong tăng chi bộ kinh mà cái trong tên tăng chi bộ kinh phần một một pháp một pháp và ba pháp mà trong kinh Kalama Kalama có Kalama có cái Phật ngài dạy rằng nó là một vị diễn lưng vương trung vương đó là cai trị từ một hai ba và đến bốn cái hành tinh Đấy không à, rồi đế thích thì cai trị cõi đau lợi và và tứ thiên vương này ác ba tương tử thì cai trị cái cõi dục thiền cao nhất nhưng cái khả năng chi phối là hai tầng sơ thiền thấp nhất cộng với các tầng dục thiên còn lại kể cả cõi người nằm trong cái tầm gọi là chi phối các ma thiên tử còn riêng đại phẩm thiên ấy đây là một cái từ rất là khó nếu mà đọc không kỹ thì dễ không lầm đại phẩm thiên là trong cái khu vực mà một mặt trăng một mặt trời và những cái Saturn hay là Mars hay là Venus nói chung là nguyên cái galaxy thái dương hệ đó một ngàn cái thái dương hệ như vậy nó được gọi là một thế giới mà một ngàn cái thế giới như vậy đó thì nó nằm dưới cái quyền quan sát điều phối nó điều phối cho nó sang tức là dưới, dưới cái sự quan sát của một vị đại phạm thiên cái này chánh tạng nói chứ không phải là chú giải này chánh tạng nói ừ. thì ừ, đức phần ngài giải rằng này cái tỳ kheo ừ, cho dầu vĩ đại như một đại phạm thiên cai quản một nghìn vũ trụ thì ta nói rằng cái ngay vị ấy vẫn là vô thường vẫn là vô tự thì như vậy cái đại phẩm thiên này chính là vị đó đó vị đó, đó. cái vị mà cai quản một, một ngàn vũ trụ đó, chứ không phải là đại phẩm thiên mà trong ba tầng sơ thiền nha ok rồi xin học lượng trên câu hơn câu khác dạ con xin đọc câu hỏi kế tiếp dạ con kính bạch ngài cho con hỏi về sự tái sanh của vị thánh sơ quả còn bảy kiếp sẽ ra sao có khác người bình thường không ạ à? con kính tri ân ngài câu này cũng câu tào lao nữa đã là thánh ờ, sơ quả làm sao mà không khác được tào lao quá nha thì ờ, ở đây nó có ba sơ quả có ba hạng hạng thứ nhất ờ, gọi là cô lăng cô lát sô tập bách tí có nghĩa là chết rồi thì lăn lóc trong các cõi nhân viên từ một tới sáu kiếp rồi mới chứng là hán gọi là gia gia đó gia gia dự lưu của hạng thứ hai đó, gọi là y cấp vị trí có nghĩa là chứng dự lưu xong đó, thì chỉ tái sanh một kiếp nữa thôi e cá là một vị trí nghĩa là chủng tử là shit là cái hộp giống ấy à, tức là đi đầu thai một kiếp nữa là chính là hán gọi là nhất chủng gọi là nhất chủng dự lưu của cái thứ ba gọi là sắp túc sắp tắt khách túc paramu có nghĩa là, là, là thất lai dự lưu có nghĩa là cái vị này tức là phải đi tái sinh đủ 7 lần rồi mới đủ duyên chứ này thí dụ như ông cấp cô độc gọi là bà quý sa ga thì được gọi là sách tắc cách của môn ok xong dạ câu hỏi kế tiếp dạ con kính bạch sư từ bi giảng giải giúp con trong bài kinh Tata Sutta bản dịch ngài thích minh châu có đoạn này Radha dục nào chanda tham nào hỷ nào khác ái nào đối với sắc triền phược ở đấy, triền miên ở đấy, do vậy gọi là chúng sanh xá tá. Dạ, kính sư giảng giải giúp câu này. Dạ. Uhm, có khoảng chừng chắc hơn một ngàn lần, hơn ờ, ngàn lần tôi nói. Cái chữ chúng sinh ấy là tàu dịch. Vậy dạ, đúng rồi, cái chữ chúng sinh họ dịch từ cái chữ sát tá, chữ này nó có hai nghĩa. Một là chữ sát, cộng với ác tá. Có nghĩa là một cái cá thể hay là một cá nhân. Yeah dạ có một cái gì đó có một cái tôi nó tiềm tàng trong đó gọi là satan hay là satan nhưng mà chữ satan nó còn có cái nghĩa thứ hai đó là nó là cái nó là cái hình thức gerund hay là past participle của cái chữ sachati có nghĩa là dính ừ. có nghĩa là về... Ờ, trong thế giới mênh mông này không có, có có có cái gì mà nó có cái khả năng mà đụng đâu dính đó như là chúng sanh hết cũng là một cách dính dính nghĩa là dán cái tâm mình vô ghét cũng là một cách dính mình dán cái tâm mình vào thì ở đây trong cái đoạn kinh đó, đó thì ngài định nghĩa chúng sinh là cái, chúng sinh đây phải hiểu là phàm phu phàm phu là những cái người mà không thích cái này thì thích cái kia nhiều người trong đời hiểu lầm là như nhiều phật tử cũng phe tôi nói con đi làm mấy chục năm cũng không bao giờ nó ý tiền bạc tiền lương là về giao hết cho bà xã là bà cho ăn cái gì cho mặc cái gì từ cái quần xà lõn tới cái áo thun ba lỗ sơ mi quần dài nón mắt kính đồng hồ với nịch cờ bạc bà đưa mua cái gì cũng xài cái đó cho ăn cái gì ăn nó cũng thích cũng có màng nó còn giờ có tuổi nhận chuyên tu tu thì ông khoe ông tưởng là ông hay nhưng mà mấy nó tôi nghe tôi ghét lắm tôi nói ông đừng có tưởng là ông hay bởi vì thứ nhất là ông kiểu người ông nói là ông thích nương đổ về bà xã ông nói ông không quan tâm cái gì là bởi vì ông quá tin bà xã ông quá thương bà xã ông biết bà xã biết luôn đường lo cho ông ông ông không có quan tâm chuyện mua sắm đúng nhưng mà ông lại quan tâm tới bà ông biết là bà mua đúng ý ông đúng không thì mình cũng vậy có nhiều khi mình thấy mình thích ngồi thiền mình không có thích danh thích lợi mình tưởng là mình hết tham sai có nhiều khi mình không háo, háo lợi mà lại ham danh và có lúc mình tưởng chừng mình không ham danh nhưng mình lại mong đi về một cảnh giới nào đó và cái háo danh nó cũng có nhiều cách lắm không cho nên nó trong cái đoạn kinh này nó có cách là chỉ một cái lời nhắc nhủ thôi là hãy cẩn thận ngày nào còn là phàm phu thì anh không thích cái này thì cũng phải có thích một cái kia do đó anh mới có chỗ để anh đi về bài kinh này nếu mà các vị nghe cái bài chánh kinh mà nghe là giải thích tôi cái nghe kỳ kỳ nhưng mà lấy đương sự đó nếu mà thật sự là đương sự là người thắc mắc thì lấy cái giải thích chúng tôi đang gắn với cái đoạn đó các vị hiểu nhà định nghĩa chúng sanh là gì cái thứ mà chúng sanh là cái thứ mà coi như là không dính cái này dính cái khác dạ rồi đọc tiếp dạ chúng con tri ân sư dạ câu hỏi kế tiếp kính bạch sư trong đời này chúng con cố gắng thực hành pháp tuy nhiên nếu chưa đắc đạo và chưa biết đường đi kiếp sau thì chúng con có thể nguyện tái sanh ở nơi nào đó để có điều kiện tu tập và giải thoát một cách thuận lợi nhất cõi trời tu si tá có phải là một nơi lý tưởng để tu tập giải thoát không hiểu hiểu hiểu hiểu thì lâu lâu phải lý tôi cái lâu lâu phải lý tôi cái ok rồi hiểu à nó như thế này có nhiều người muốn tới thụy sĩ lắm muốn muốn nghỉ hè bên thụy sĩ không muốn nghỉ hè bên thụy sĩ rồi muốn đi trượt tuyết ở uh, na uy nhưng mà không có tiền à, không có tiền à, không có tiền thì lấy cái gì mà đi không mình muốn cõi này cõi kia nhưng mà mình tự mình hỏi lòng mình giới tính thí giới văn tàm quý trí là bảy cái tài sản của thánh nhân mình có được bao nhiêu hả mình có được nhiêu trong túi rồi rồi cái gì tôi có vài triệu Việt Nam đồng đó rồi đi đâu rồi passport rồi chưa có rồi không có được cái visa thụy sĩ thì đi đâu không có cái visa bắc âu không có visa vào mỹ thì đi đâu mà cứ nghe người ta nói đi, đi vacation đi nghỉ hè nước này kia ham tùm lum nhưng mình coi cái giấy tờ tiền bạc rồi hoàn cảnh gia đình điều kiện tình trạng sức khỏe thời gian lặp lặp lặp lặp là công an việc làm đủ thứ các bạn muốn là được cho nên tôi không nói cho các vị buồn nhưng mà tôi phải nói là sự thật đó là mình nói rằng là ở đây mình tu không nổi mình muốn về cõi khác nhưng mà thứ nhất tại sao mình tu không nổi thì mình làm biến rồi muốn mình nó mong về cõi này cõi kia cũ phẩm liên quan chứ không thật ra nếu mà nói thì kiểu tịnh độ bắt truyền ngay chỗ này em chịu tu mà muốn đi đâu ngay chỗ này mà tôi không nói đi đâu cũng vậy thôi chánh niệm trí tuệ tham nhẫn giải thoát từ tâm ngay chỗ này em chịu tu mà, mà, mà mong đi chỗ nào chỗ nào khác cũng vậy thôi thứ hai là anh muốn đi qua thụy sĩ đây nè mà anh còn cũng phải có bao nhiêu điều kiện đừng có nói là tú sĩ tá tú sĩ tiết gì tới tào lao rồi bu tôi phải nói nặng lời nó là tào lao trong khi mình coi cái thất thanh sản mà mình có được bao nhiêu thụy sĩ đi còn chưa nổi mà, mà, mà tú sĩ tá gì à, giới lực thiền định nó chưa có gì con giàu nhưng mà rồi đi đâu ok rồi, rồi hỏi tiếp dạ vâng dạ vâng dạ câu hỏi kế tiếp kính bạch sư trong bài kinh Migasala Đức Phật dạy rằng này Ananda chớ có làm người đo lường các hạng người chớ có làm sự đo lường các hạng người tự đào hố cho mình là người đi làm sự đo lường các hạng người à, con hiểu ở đây Đức Phật dạy chúng ta không nên đánh giá người khác Tuy nhiên, trong cuộc sống có những tấm gương xấu cần phải nói lên, nêu ra để mọi người noi đó mà tránh xa, như đánh Ai giá rồi, một rồi. người. Dạ. À, cảm ơn. Hai cái này nó rất quớt, nó bắt mới nhau hết. Cái bài, bài kinh kia, cái bài kinh mấy cái sao lá Đức Phật này dạy thế này. Đừng có đem cái đầu thiển cận của mình, nghe cho kỹ nha. Về coi bài kinh có đúng không? đừng có đem cái đầu thiển cận của mình mà mình gọi là phán đoán toàn bộ vũ trụ thí dụ như là trong cái kênh mấy cái lá có kể cái chuyện mà à, có một người thắc mắc không biết là tại sao cái sở hành nó thì như vậy mà chết rồi được lại được đi về cõi cao như vậy không thì ở đây đó là là là, là, là Đức Phật ngày mới nói là ngài dạy đấy ngài nói là đừng có đem cái, cái, cái, cái, cái hạn chế cái thiển cận của mình mà, mà, đi đánh giá mọi sự ở đời bớt nhiều cái ở đời thấy vậy mà không phải vậy bài kinh bài kinh đấy cái lá nó có nghĩa như vậy đó hãy cẩn thận bởi vì nhiều chuyện ở đời thấy vậy mà không phải vậy xong đừng có lấy cái đầu mình làm thước đo vũ trụ xem chưa rồi đó là bài kinh thì cái slide dạ. còn cái vụ thứ hai sống ở đời thì mình con người chứ phải mình con chó con heo sao mà mình không biết nhận thức phải biết chứ mình con người mình chơi bạn mình cũng lựa bạn mà chơi lựa chỗ mà ở lựa món mà ăn mình phải có cái đó chứ bởi vì chính trong trong thất giác chi cũng có cái trạch pháp giác chi mà trong ba tám pháp ăn lành thì cũng có cái là không gần gũi kẻ thân cận bậc thiện hữu có có trong kinh nó có đó mà nên hai bậc kinh nữa khác nhau và kinh thứ nhất là đừng có lấy cái tiễn cận của mình làm thước đo vũ trụ là vì sao vì trong vũ trụ có rất nhiều thứ thấy vậy mà không phải vậy rồi đó là xong một chuyện hoàn toàn khác còn chuyện thứ hai sống ở đời mình là con người đi hai chân ăn cơm chứ phải ăn đồ dơ cho nên phải biết lựa bạn mà chơi lựa việc mà làm lựa điều mà nói lựa chỗ mà ở hai chuyện này nó khác nhau sao khác rồi do anh hiểu sai bài kinh kia nên anh đem mình gắn vô cái này thì tự nhiên anh khùng là vậy rồi chứ xin câu khác dạ chúng con tri ân sư sư giải thích rất rõ ạ dạ dạ câu hỏi kế tiếp bạch sư con xin xác nhận lại điều này chỉ bậc thánh trong tăng đoàn mới chính là tăng bảo hay tăng chúng nói chung là tăng bảo hay phàm tăng hướng thượng tu giải thoát cũng được xem là tăng bảo câu hỏi nhất câu trong có câu hỏi thứ hai dạ xin sư giải thích trong kinh nói người nào sợ hãi luân hồi người đó là vị tỳ kheo dạ xin sư giải thích con cảm ơn sư hai dạ rồi hai này nó khác nhau hai này nó khác nhau cái chữ tỳ kheo á, nghĩa gốc đó là chữ phích khú nó từ cái chữ phích khá phích khá là cái đồ đồ ăn mà phích khú là người sinh ăn đó nghĩa nghĩa đen còn cái chữ mà nói rằng là, là, là tỳ kheo là người sở sinh tử đó là một vài trường hợp đặc biệt một vài trường hợp đặc biệt mà đức thế tôn không phải ngày giải thích cái chữ trên cái cái cái cái, cái, cái cạnh linguistic ngôn ngữ học cũng phải mà lúc bây giờ tùy cái căn duyên của người đối diện mà ngài cho ra một cái, cái câu định nghĩa như vậy đó này câu định nghĩa như vậy để gì giúp cho người ta giải thoát chặt ngộ nha yeah. cho nên cái chuyện đầu tiên mình phải phải nhớ rằng cái câu mà như là tỷ kheo là gì tỷ kheo là bố ma là phá ác bố ma là, là là làm cho ma vương nó sợ còn phá ác là, là làm tiêu hủy cái điều bất thiện ví dụ như đây là những cái, cái nghĩa nghĩa bóng của chữ tỳ kheo à, của lá y tỳ kheo chứ thật ra thì hai cái này mấy cái này nó trái quát nó khác nhau sao lắc tỳ kheo mà nó theo tặng luật nó khác tỳ kheo mà nó theo nghĩa tặng kinh khác tỳ kheo nghĩa nói theo tặng luật là sao là phải là cái người mà thọ đại giới trước sự chứng minh của tăng đoàn và cho đến nay vẫn giữ được 17 trọng giới 227 thì nhiều quá lấy 17 thôi đó. cho đến nay vẫn giữ được 17 trong giới thì đó gọi là tỳ kheo đó là tỳ kheo của, của, của tặng luật còn cái tỳ kheo mà là cái người mà ờ, ờ, e, gọi là, là biết kinh sợ cái sanh tử đó, đó là cái chữ tỳ kheo trong nghĩa đặc biệt của tặng kinh nha nha cái đó rồi đồng thứ ba cái gọi là tăng bảo ấy thì ờ, chính trong bài Supatipano đây trong room này không biết ai biết bài đâu nhưng mà Supatipano và Kapato sao cái bài đó xác nhận rằng ờ, gọi là tăng bảo ở đây là chính là thánh tăng vì sao vì ờ, là là là, là, là, là, là phàm tăng ấy buổi sáng là ông tùy kheo rất là ok nhưng buổi chiều có thể không ra gì này cái chuyện này không phải lạ thứ hai dầu cho đó là một vị tỳ kheo thuộc lòng tam tạng nữa nhưng mà tắt thở một cái thì trời biết ổng được làm người hay là ổng làm heo làm bò cũng không biết có nghĩa là lúc vậy lúc khác nhưng mà viện riêng vị tu đồ quần trở lên thì không vì a la hán thì khỏi nói rồi nhưng mà vị tu đồ quần nó là không có bao giờ xuống cái tình trạng thấp xuống cái vị trí thấp hơn cái tu đồ quần không có cái tu đồ quần ghê gớm vậy đó. các bậc thánh là không bao giờ có tình trạng quay trở xuống cái chỗ thấp hơn cái vị trí của mình đang ở nha ừ, ừ, cái tăng bảo đó mới mới vì nó đáng mới gọi là tăng bảo còn phàm phu quá ghê lắm hồi 8 giờ sáng là một ông thì kheo cực kỳ ok nhưng mà 9 giờ rưỡi tôi quá 10 rưỡi ok 12 giờ có dồi à, mà có dồi ngay ở trong cái thân phận tỳ kheo hoặc là nó tắt thở đọa làm con này con kia nữa này cho nên tùy trường hợp mình phải hiểu như tăng bảo có trường hợp tăng bảo chỉ cho thánh nhân có trường hợp tăng bảo là cái người mà thọ đệ giới trước sự chứng minh của một tăng đoàn trên 6 vị và cho đến nay vẫn giữ được 17 đồng giới và đạo thứ ba nó là chữ tỳ kheo là chỉ cho người mà bị xài sinh tử có tới 800 cái nghĩa tỳ kheo được nha chứ không phải chỉ có một hai nghĩa dốt dốt đó đâu rồi xin hỏi tiếp dạ giờ này là cũng gần còn chỉ còn 4 phút nữa À, một câu hỏi kế tiếp hay là mình kết thúc lại đây sư Ừ, dạ một câu câu cuối đi câu cuối thì tôi cũng lạnh lắm mà tôi đang ngồi ngoài bò lên tôi tiếng mắt ngoài chuồng bò dạ dạ con chào sư sư có thể giải thích dạ. cho con về không có một linh hồn trường tồn bất biến không ạ à? con cảm ơn sư cái câu này cũng tào lao nữa nhưng mà không nói thì không có được theo trong nga thì làm mà nói riêng và phật pháp mình nói chung tất cả cái gọi là chúng sinh nó chỉ gồm có hai phần đó là phần hồn và phần xác tôi tránh nói cái thực ngữ Phật học tôi nói cái từ từ thế gian hiểu không phần hồn và phần xác thì cái phần xác ở đây nó chỉ là tứ đại nó do các duyên à, do các duyên à, gồm có thiện ác quá khứ và cái điều kiện hiện tại nó tạo à, tương tác tạo ra cái tứ đại thứ hai đó là phần xác và phần hồn ấy nó gồm có tâm thiện tâm ác tâm nhân tâm quả và cái cái cái tấm thanh tứ đại này nói theo khoa học thì khoa học chứng minh được là nó liên tục biến đổi không ngừng rồi cái phần phần xác mình nó là nó không có đứng yên rồi đó mình luôn luôn trong tình trạng bị đẩy về phía trước để mà tiến đến cái già cái bệnh và cái chết rồi còn nói là phần hồn của mình không biết đạo mình tưởng có một cái cái hồn có một cái tâm linh nó đi từ nhỏ cho đến lúc 90 tuổi no theo trong Phật pháp mình thì cái tâm mình nó liên tục sanh diệt hết sát na này tới sát na khác tâm nhân tâm quả tâm thiện tâm mát tâm buồn tâm vui nó cứ liên tục nó tiếp nối với nhau như vậy không có một cái gì là một không có cái gì là một và cũng không có cái gì nó tồn tại quá một sắc na các phải hỏi tôi sát na là bao nhiêu tôi mới nói sát na là một cái đơn vị tâm pháp mà nói về tốc độ thời gian nó ngắn nó nó ngắn hơn một phần tỷ của giây một phần tỷ của giây ngắn lắm không cho nên là mình hiểu đại là phần xác tức là bốn đại giống như nắm cát vậy đó vô các duyên mà nắm cát nó, nó gom lại còn phần hồn phần tinh thần của mình thì nó gồm có cái thiện ác buồn vui chỉ vậy thôi và nó những bốn cái đó thiện ác buồn vui nó tiếp nối với nhau nó sanh diệt liên tục à, ngày nào hãy chưa có thấy được bốn đế thì chính thiện ác đây nó tạo ra cái tâm đầu thai cho kiếp khác để mình tiếp tục rồi là một nắm cát là một dòng chảy này là một đám mây cứ như vậy cho nên đây là lý do vì đâu gọi là không có linh hồn truyền cửu là như vậy đó dạ, rồi rồi con, còn, còn cái cô mỹ rồi cái cô có xuất hiện chút xíu rồi là cô cái dông là nó, nó về phòng dông nó mất tiêu không thấy nữa nhưng mà chị em vui vẻ nha phải không dạ không vẫn vẫn còn đó thư à ok không mình hỏi các chị em vẫn vui vẻ với nhau nó dạ không dạ, dạ, dạ. dạ vâng dạ vâng chúng con làm việc với dạ. các vị là những dạ. các vị là những người hộ pháp phải nói là, là, là rất là, là, đáng đáng quý nha đáng quý mà mong rằng các vị ờ, thương nhau thượng thảo nhau là đó là phúc lớn cho chúng sinh ừ. tôi có thể chết nhưng các vị không nên mất đoàn kết chúc các vị một ngày vui yeah. dạ, dạ, dạ chúng con tri ân sư dạ yeah. Rồi, cảm ơn à, cô Michelle, cảm ơn Mỹ. À, xin chào mọi người. Dạ, xin chào mọi người. Dạ, hẹn gặp lại tuần sau. Dạ. Sa thú, sa thú.